đôi lòng con sông thương nước chảy đôi lòng mát thời lên ngọn con sông đào tìm vào xanh chứ rừng xanh đôi tay em thời tay em biết là đôi chừng ba bốn năm nay anh ở trong rừng Thank you. chân thời xa chân lỡ bước xuống mạn đòn hầm chảy khơi bao